Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với cái kênh BLV hộp lúa của mình Thì giống như mình cũng mới cái cập nhật cái uh, số điện thoại Zalo mới anh em anh em nào mà đã kết bạn Zalo với mình trước đó rồi thì mất thông tin liên lạc với mình thì anh em có thể kết bạn là cái số Zalo này với mình nha Hiện tại cái số này mình mới đổi nha anh em, cái số kia mình đã bị phá cái Zalo rồi và mình mới đổi qua số này Thì hôm qua anh em nào mà đã xem được cái cái trận pháp mình nhận định cho tất cả anh em thì anh em cũng húp full kèo trận pháp và anh em nào xem cái livestream mà nhận định và bình luận trực tiếp trận đấu á, thì anh em cùng húp full nhiều mã kèo pháp này hơn nha thì mình có qua mình có livestream trực tiếp cái trận pháp và mã rốc cho tất cả anh em thì những anh em nào mà xem video này rồi á, thì anh em đã xem cái live được cái livestream rồi thì anh em cũng đã húp full mã kèo rồi thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một trận giao hữu nữa. Ameria gặp uh, Torino vào lúc 22 giờ 30 nha anh em ngày 16 tháng 12. Thì hiện tại anh em cũng thấy trên cái bảng thành tích của hai đội thì anh em thấy cái thằng Ameria thằng Ameria bên phía La Liga nha anh em, bên phía Tây Ban Nha thì đang có cái phong độ rất là không tốt những trận gần đây Ameria đang có những cái trận là toàn thua toàn thua và toàn bị thẻ đỏ không anh em trận nào hầu như cũng có thẻ đỏ hết anh em đây thấy bên phía America này đá rất là hung thì ra rất là nhiều thẻ đỏ và cái phong độ gần đây của America thì không có được tốt cho lắm còn bên phía Torino thì anh em cũng thấy rồi Torino gần đây cái trận giao hữu gần nhất của Torino là thắng 1-0 trước Ebadio nha anh em còn còn những trận trước đó trong cái mùa giải mà Serie A thì Torino cũng đang có cái phong độ rất, rất tốt đó là thắng trước uh, ờ, UDC với tỷ số là 2-1 và thắng trước ừ, AC Milan với tỷ số 2-1 thắng trước Bologna 2-1 luôn anh em thắng trước Sampdoria với tỷ số 2-0 ờ, thì anh em thấy cái phong độ của thằng Torino đang rất tốt nha còn trong cái lịch sử đối đầu thì hiện tại hai thằng này gặp nhau chưa có cái lịch sử đối đầu thì cái trận này tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là hiện tại là Torino đang chấp 0,25 và tài xỉu 2,25 thì trận này anh em có thể vào cái mã kèo Torino được nha. Anh em vào cái mã kèo Torino được. Thì tại sao mình khuyên anh em vào mã kèo Torino thì anh em cũng thấy cái thành tích gần nhất của hai đội rồi. Thằng Torino đang có cái thành tích rất tốt và gần đây nhất là Torino thắng à, Ebanioi với cái tỷ số là 1-0 thì Ebanioi bên phía bên phía Tây Ban Nha cũng cái tầm Ebariol cũng đá rất là hay anh em cùng còn hơn cái thằng Ameria này nữa thì mà à, Torino nó còn thắng được thì cái trận này Ameria gặp Torino thì trận này chắc chắc là sẽ có bàn thắng trong tay Torino rồi bởi vậy mình khuyên tất cả anh em nên nằm cái mã kèo mà Torino chấp được nha anh em còn cái mã kèo Ừ, thẻ kèo gốc rồi thì tới giờ có trận đấu có đội hình thì mình sẽ cập nhật cái kèo đó trực tiếp cho tất cả anh em trong nhóm luôn chứ hiện tại bây giờ mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em tới cái đội hình dự kiến nó còn chưa có nữa thì không có được cái những cái mã kèo thẻ và kèo gốc cho tất cả anh em nha thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Media và Torino cho tất cả anh em thì anh em nào đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò không chơi được những cái trận cỏ này á mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những trận cỏ nha thì hiện tại cũng có rất nhiều anh em đã liên hệ về mình kêu mình hướng dẫn đăng ký trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo cỏ và kèo giao hữu còn rất là nhiều kèo khác nữa nè thì anh em nào mà quan tâm đến cái vấn đề mà chơi được những mã kèo này á thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0963 731346